cũng là địa điểm khá lý tưởng để phát triển không gian đô thị xanh và giao thông đường thủy. Quốc lộ 13 kết nối trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh lên tới cửa khẩu Hoa Lư cũng là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến các cảng giúp kinh tế Bình Dương phát triển như ngày hôm nay. Đường vành đai 4 được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc với 8 làn xe 4 làn đường đô thị và vỉa hè rộng 74,5m, chiều dài khoảng 198 km, đi qua 5 tỉnh là tuyến giao thông trọng yếu trong tương lai sau khi hoàn thành, Đấu nói. Dự án sẽ đi qua 12 huyện thuộc 5 tỉnh, thành phố đó là huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, huyện Tân Nguyên, Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện Củ Chi, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Duộc, Cần Đước, tỉnh Long An. Đây chính là điểm nhấn sẽ giúp nền kinh tế Bến Cát, cụ thể là Mỹ Phước 4 bứt phá trong tương lai khi hướng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Xung quanh Mỹ Phước 4 đều là các khu công nghiệp, đô thị phát triển như Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Định hướng cho Mỹ Phước 4 là đô thị xanh kết hợp giáo dục với quy hoạch hai trường học lớn, Đại học Thủ dầu Một và Đại học Quốc tế Việt Đức. Điểm nhấn lớn nhất chính là Đại học Việt Đức được triển khai với tiến độ thần tốc, khẳng định sự trỗi dậy của tiềm năng phát triển đô thị Mỹ Phước 4. Cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ. À.